từng đêm anh mơ về em khiến cho con tim anh đây phải thao thức nhớ ánh mắt nhớ nụ cười nhớ tiếng nói ấm áp tựa nắng mai anh vẫn nhớ những kỷ niệm của đôi ta nhưng dường như nay đã xa quá anh vẫn nhớ những chiếc hôn đôi ta ngọt ngào nhưng sau này chỉ còn riêng anh nhờ mây gió gửi lời đến em trong lòng anh đã thương ba đêm anh nguyện sẽ là mây phiêu du hoài trôi giặt phương trời nào sẽ có em lòng anh ước người trọn đời ấm em bên một ai sẽ đến một nơi trong yên bình đợi chờ em về trong giấc mơ xa xăm nhờ mây gió gửi lời đến em trong lòng anh thao thức bao đêm anh nguyện sẽ năm phương trời nào sẽ có em lòng anh ước nguyện trọn đời ấm em bên một ai đó tốt hơn anh anh sẽ đến một nơi trong yên bình đợi chờ em về trong giấc mơ xa xăm anh sẽ đến một nơi trong yên bình đợi chờ em về trong giấc mơ xa xa